tất cả các loài động vật khác dường như đã tồn tại trên trái đất này trước con người cho đến khi con người xuất hiện thì con người đã ăn tất cả cá tôm cua cào cào châu chấu vân vân vì vậy nếu có điều kiện thì chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng sinh tồn với chúng ta các bạn nhé Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều Nếu người làm điều thiện Hãy tiếp tục làm thêm Hãy ước muốn điều thiện Chứa thiện được an lạc Theo lời Đức Phật dạy Nếu bạn không ăn thịt các loài động vật Hoặc các bạn không giết các loài động vật thì tuổi thọ của các bạn sẽ được kéo dài thêm các bạn ít bị bệnh tật vì vậy, chúng ta không sát sinh hại vật để tăng trưởng lòng từ bi và chúng ta hãy để các loài động vật khác cùng tồn tại với chúng ta trên trái đất này. Nếu một mai trái đất không còn các loài động vật khác thì con người sẽ sống nhờ vào đâu?